Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia Và quý vị thân mến, trên ờ, hành trình đi ờ, tìm hiểu những cái tác phẩm về tranh gỗ thủ công Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị một trong những cái tác phẩm mà theo cá nhân chúng tôi tìm hiểu đánh giá rằng đây là một trong những cái nguồn tư liệu cực kỳ hữu ích và nó còn là một cái dòng sản phẩm ờ, có thể khẳng định được cái đẳng cấp và cái chất lượng của từng cái món sản phẩm cho từng người chơi và uh, chắc hẳn là quý vị cũng đã biết trồng nhà đường tăng uh, đấy là một cách gọi rất là nôm na dễ hiểu uh, và vợ chồng nhà đường tăng thì uh, đã trở thành một cái câu chuyện uh, rông gian uh, kỷ nay rồi uh, và câu chuyện về vợ chồng đường tăng thì uh, đã có xuất hiện từ lâu nhưng bên cạnh đó thì nổi tiếng nhất là uh, hai vợ chồng nhà đường tăng này đã uh, thành lập và sáng lập ra cái bảo tàng gỗ tử đàn. Thế thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị cái bảo tàng gỗ tư nhân lớn nhất trên thế giới về dòng gỗ tử đàn. Của trên màn hình là quý vị đang nhìn thấy cái ờ, cổng chào của cái khu vực ờ, bảo tàng gỗ tư nhân. Của chương trình thì tôi xin giới thiệu qua một chút về ờ, bà Trần Lệ Hoa và ông Chỉ Trọng Thụy. Như quý vị cũng đã biết thì ông Chỉ Trọng Thụy chính là diễn viên chính trong bộ phim Tây Du Ký mà thực tế thì trong bộ phim Tây Du Ký đã qua rất là nhiều những cái người đóng vai chính ở ờ, trong đấy có thể kể đó là Uông Việt, Từ Thiếu Hoa nhưng mà hai vị đó thì ờ, cho đến bây giờ kể cả cuộc sống và sự nghiệp cũng không thể bằng so với chị Trọng Thụy Thế thì chị Trọng Thụy là sau khi đóng vai Huỳnh Đăng trong phim Tây Du Ký thì đã gặp bà Trần Lễ Hoa ở ngoài đời và sau đó thì cả hai người đã kết hôn cho đến bây giờ là đã được ờ, hơn 30 năm Ờ, và sự nghiệp chung của hai người thì có rất nhiều những cái dấu ấn bởi vì bà Trần Lệ Hoa thì ờ, kinh doanh ở rất nhiều mảng từ bất động sản cho đến ờ, kinh doanh đa ngành thì đây là cái hình ảnh bà Trần Lệ Hoa ngày trẻ đây quý vị nhé bà Trần Lệ Hoa ngày trẻ cũng rất đẹp đúng không ạ và nguồn gốc xuất xứ của bà Trần Lệ Hoa thì cũng thuộc dòng uh, danh gia vọng tộc bởi vì bà Trần Lệ Hoa thì mang trong mình dòng máu của uh, đại đế quốc uh, Mãn Thanh ngày xưa ấy thời kỳ ờ, những năm 1900 ờ, đổ về trước thì ờ, đó là thời kỳ mà nhà Thanh đang thống trị Trung Quốc. Thế thì ông bà gặp nhau và cưới nhau từ những năm 1900 rồi sau đó là cùng nhau kinh doanh. Trên ảnh là những bức tranh ngày trẻ của của, của hai ông bà. Màn hình đây là những cái vị trong bộ phim Tây Du Ký đúng không ạ? Lục Tiểu Linh Đồng rồi người đóng Sa Tăng rồi người đóng Chưa Bắt Giới cùng với hai vợ chồng nhà Trần Lệ Hoa câu chuyện kể rằng là ngày xưa khi mà thời kỳ uh, gia đình nhà bà bắt đầu đi vào suy sụp thì những cái món đồ tinh xảo ở trong uh, cung cấm bị đem ra uh, đốt và phá cái thời kỳ mà cách mạng văn hóa ấy, thì bà đã cảm thấy rất là đau lòng và bà đã tự nhủ rằng khi mà mình có điều kiện thì nhất định mình sẽ uh, thu gom lại những cái sản phẩm này để khôi phục lại cái dòng văn hóa mà một thời kỳ rực rỡ uh, uh, của triều đình đã gây dựng lên của nhà Thanh đã gây dựng lên. Vậy nên là bà đã uh, dành rất nhiều thời gian tâm huyết để sưu tầm lại những cái uh, tác phẩm để đặt vào trong bảo tàng của mình. Và đây là một trong những cái tác phẩm rất là nổi tiếng này. Uh, và bà còn hướng dẫn uh, những người uh, làm thợ ở trong đây, trong cái bảo tàng của mình. Và trong bảo tàng của bà thì uh, sưu tầm rất nhiều những cái sản phẩm từ tranh gỗ cho đến uh, mô hình uh, mô phỏng lên những cái tác phẩm ở bên trong từ cấm thành thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ cụ thể từng cái sản phẩm và bà Trần Lệ Hoa còn đang vẽ những cái mẫu để cho những người thợ uh, sáng sáng tác theo đó, cho nên là bà Trần Lệ Hoa này cũng là một trong những người rất là tài giỏi đúng không và quay trở lại đó là trong ờ, bảo tàng uh, ờ, ở gỗ từ đàn này thì có những cái gì trong bảo tàng gỗ từ đàn của hai vợ chồng nhà Trần Lệ Hoa và chị Chồng Thụy thì có rất nhiều những cái sản phẩm à, ví dụ như là trên à, màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là cái sản phẩm đó là tủ à, cái tủ này là tủ trưng bày hoặc là tủ đựng quần áo nhưng điều đáng nói ở đây đó là các cái chi tiết đục ở trên một cái sản phẩm tủ như này thì gần như là khó để có thể tìm thấy ở bên ngoài đời thực ngày trước chúng ta chỉ nhìn thấy ở trên phim rồi đúng không ạ bởi vì thứ nhất là các cái đường nét nó rất là tinh tế rất là tinh xảo và cái thứ hai biểu tượng của con rồng này thì thực tế là trong nhà dân hay nhà quan thì cũng không có ai dám tạc cái hình con rồng này trên cái tủ cả và đây phải là cái đồ nội thất của cung đình thì mới có thể được sử dụng cái dòng sản phẩm này đó, ờ, và những cái uh, bàn ghế ví dụ như đây là cái ờ, ghế ba thành chẳng hạn cũng đục chạm rất là tinh xảo tỉ mỉ với cái chủ đề đó là hoa sen đây là một trong những cái sản phẩm được uh, trưng bày ở trong uh, bảo tàng gỗ của hai vợ chồng nhà ông bà và đây là một cái án cũng được đục các cái hoa văn chi tiết ví dụ như là uh, mây cuốn hoặc là rồng được đục chạm rất nhiều bởi vì thực tế đó là làm ở trong cung cung cấm làm ở trong cung thành thì uh, kinh thành thì bắt buộc phải đục những cái hoa văn liên quan đến rồng bởi vì đây là đồ dùng cho hoàng gia và trực tiếp đó là hoàng thượng được dùng đúng không và trên màn hình là quý vị nhìn thấy cái dòng gỗ tử đàn có rất nhiều những loại uh, gỗ tử đàn khác nhau và có những màu sắc khác nhau ví dụ như có những loại màu đen có những loại màu tím có những loại mà màu đỏ thì ờ, trên hình quý vị đang nhìn thấy ờ, một cái sản phẩm ờ, được làm từ gỗ tử đàn và màu sắc nó rất là đỏ đúng không? và trên đây là đục chạm với hình con rồng quý vị nhìn thấy đó là nếu như đã xem cái clip mà hai hôm vừa rồi tôi phân tích ấy, thì quý vị sẽ thấy đấy là cái đường nét đục ở đây là thôi không phải là đục kênh bong giống như là những cái tác phẩm tranh gỗ bây giờ chúng tôi đang đang làm bởi vì sao bởi vì cái gỗ từ đàn là một trong những loại gỗ rất là quý hiếm và đặc biệt là cái gỗ từ đàn này lại không có cái mặt gỗ to bởi vì là gỗ từ đàn thì phải mất đến hàng trăm năm nó mới ra được những cái thân cây khoảng độ tầm gần một người ô và trung bình thì khoảng 100 năm nó mới nhích lên được khoảng độ tầm 10 cm. Chính vì như vậy cho nên là những cái tác phẩm uh, tranh cỡ lớn như này chẳng hạn thì bắt buộc uh, người ta phải ghép các cái mặt gỗ vào với nhau và khi cái gỗ quý và và và hiếm như vậy để ghép vào mặt gỗ như này thì phương pháp đục Ờ, người ta lựa chọn là phương pháp đục hớt như này là hoàn toàn hợp lý nó sẽ không bị uh, lãng phí gỗ và cái thứ hai nữa đó là khi mà ngồi dựa vào nó không bị gãy đúng không ạ uh, uh, những cái uh, tranh ở trên cái bình phong cũng được uh, các cái thợ thủ công ở bên đây làm rất là tinh xảo mặc dù cái độ dày của gỗ nó không quá dày nhưng người ta chia ra được rất nhiều các cái tầng lớp khác nhau và đây chính là một trong những cái uh, kỹ thuật đục uh, tương đối là khó bởi vì đây là những cái người thợ của kinh thành người ta phải có rất nhiều kinh nghiệm và được uh, tuyển rất là đặc biệt khắt khe thì người ta mới có thể chế tác lên những cái tác phẩm như này ở đây là bên trong uh, bày biện khu vực bên trong và thậm chí bây giờ người ta ví von là nơi đây là nơi uh, uh, cất chữ uh, và sưu tầm những cái dòng sản phẩm liên quan đến gỗ tử đàn lớn nhất thế giới và gỗ tử đàn thì còn được ví đó là gỗ đắt hơn cả vàng vàng bây giờ còn dễ mua nhưng mà gỗ tử đàn như này đã chế tác lên thành những cái tác phẩm có niên đại hàng trăm năm vài trăm năm như này thì thực sự là không hề dễ kiếm tí nào và cái um, nơi uh, trưng bày này cái cái bảo tàng của vợ chồng nhà Đường Tăng này thì còn được xếp hạng đó là ở 4A 4A ở bên Trung Quốc thì uh, được coi là một trong những nơi uh, du lịch có rất nhiều những hạng đánh giá ví dụ như địa điểm rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc đó là cái khu vực Phủ Hòa Thân. Phủ Hòa Thân thì ờ, được ờ, đánh giá là 5A, thế còn bảo tàng ờ, gỗ tử đàn này thì được đánh giá là 4A. Đó là những cái nơi mà cực kỳ nổi tiếng và được rất nhiều người đã biết. À, đặc biệt là trong đây thì có những cái dòng sản phẩm, những cái mô hình được thiết kế. Ví dụ đây chính là cái mô hình của Tử Cấm Thành này người có thể bước lên trên đây để đi lại ở trên đây được à, đây là ở bên trong một cái mô hình rất là lớn tổng thể 25.000 mét vuông của cái bảo tàng này thì những cái chỗ này nó rất là nhỏ 25.000 mét vuông nó rất là lớn ở ờ, à, đây là những cái tòa nhà ở bên trong Tử Cấm Thành như quý vị cũng đã biết thì Tử Cấm Thành được xây dựng uh, lên tới 9.999 uh, căn phòng khác nhau ở trong đây và bà Trần Lệ Hoa thì đã xây dựng nên những cái mô hình với tỷ lệ 1:10 như này thì phải nói là rất là là kỳ công đúng không ạ? Và đây là một cái uh, ngai uh, ngai vàng để vua Thiết Triều. Nếu như quý vị nào mà đã đi kinh thành Huế thì cũng đã nhìn thấy cái nơi Thiết Triều của nhà Nguyễn nhà mình. Tuy nhiên thì uh, cái ngôi cái ngai Thiết Triều của nhà Nguyễn thì không được uh, hoành tráng và không được uh, to giống như là như này à, đây là người ta đã làm bằng gỗ từ đàn và sau đó người ta sát vải thế còn quý vị mà đi vào kinh thành Huế và đã nhìn ấy thì sẽ thấy là kinh thành Huế thì ở đây là chỉ có một cái ngai uh, ngồi cái cái ghế ngồi của vua ờ, và làm theo phong cách là cái ghế minh của nhà quốc thôi thế còn ở đây thì người ta làm nó trang hoàng và nó lộng lẫy hơn đây trên hình ảnh là quý vị nhìn thấy đó là là ông Chỉ Trọng Thụy đúng không ạ bây giờ thì ông đang phụ trách uh, về điều hành cái ờ, công việc của cái bảo tàng này ngoài ra thì hai vợ chồng còn kinh doanh ở rất nhiều mảng và có bất động sản ở khắp nơi trên thế giới anh pháp đức uh, ờ, mỹ ở rất nhiều nơi và những cái sản phẩm như này thì rất là tinh xảo đây là những cái sản phẩm đây quý vị nếu như mà zoom nó lên để nhìn các cái chi tiết uh, hoặc là các cái bố cục để trưng bày đây cũng là một cách để mình học được ờ, rất là nhiều cái cách trưng bày ở trong một cái căn phòng một cái bộ bàn ghế đặt ở giữa và hai tủ hai bên nó sẽ tạo ra cái sự cân xứng ở đằng sau mình có thể trưng bày một cái bức tranh nó vừa thoáng mà lại vừa rất là dễ nhìn à, hay là những cái bình phong như này cũng rất là đẹp mình có thể lựa chọn theo từng các cái tích và bên cạnh đó thì ờ, có những cái mô hình mô phỏng mà tôi sẽ đi sâu phân tích thêm một chút để quý vị dễ hình dung À, đây là những cái bức tranh về uh, những cái vị vua đời nhà Thanh bởi vì rất là dễ hiểu là bà Trần Lệ Hoa này thì cũng là một trong những người mà con của triều đại nhà Mãn Thanh cho nên bà treo tranh ở đây là hoàn toàn chính xác rồi. Ở ờ, những cái uh, giường uh, hay là cái ghế ba cạnh này rất là đẹp đúng không? Đục theo cái tích đó là uh, trúc mai. Đó, bên dưới chân làm trúc và bên trên cũng làm các cái đốt trúc và ở trên là làm uh, mai điểu Ờ, thì cái này nó là một cái rất là dễ hiểu bởi vì trúc với mai ờ, đi với nhau thì nó tạo thành một cái cặp được ờ, tương truyền đó là một cái cặp hạnh phúc chính vì vậy cho nên là cái giường này mà bày đặt ở trong gia đình ấy thì nó sẽ rất phù hợp với một cái ý nghĩa đó là mang lại hạnh phúc trong gia đình và trên màn hình của quý vị thì đây là một cái mô hình mà bên trong bảo tàng của bà Trần Lệ Hoa này đang trưng bày thiên đàng hay là còn gọi là tháp thiên đàng à, bởi vì sao lại có cái tên là tháp thiên đàn này và bên trong tử cấm thành ấy thì có bốn cái thiên ờ, bốn cái đàn như này được gọi là thiên đàn địa đàn nhật đàn và nguyệt đàn bởi vì sao lại như thế bởi vì nó có bốn cái thì để uh, chia ra đó là trời đất mặt trăng và mặt trời và ngày xưa thì các vua của uh, Trung Quốc sẽ đến cái thiên đàn này để tế trời vào những dịp ví dụ như là mùa xuân hoặc là cuối năm thì sẽ lên trên đây để tế ờ, ông trời thế thì trong cái khuôn viên của bảo tàng uh, gỗ tử đàn của vợ chồng nhà Trình Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa thì ông bà cũng dựng lên cái uh, thiên đàn này với một cái tỷ lệ là một mười. và quý vị nhìn thấy nó cực kỳ tinh xảo uh, nó hoàn hảo đến từng cái chi tiết ở trên đây đó, và đây là cái ảnh thực tế bên trong cái uh, thiên đàn hiện tại bây giờ ở bên Trung Quốc đây quý vị này nó rất rộng ở bên trong đây nó nó rất rộng uh, và uh, mô phỏng uh, cái tỷ lệ cũng rất là chính xác uh, những cái cột trụ ở bên ngoài uh, và đây là một cái uh, thiên thu đình và đây là cái uh, hình thức bố cục ở trong một cái gian phòng đúng không? hai cái tủ hai bên và có hàng ghế để tiếp khách uh, gia gia chủ sẽ ngồi ở hai bên cái ghế ghế này gọi là ghế minh đó, ờ, và đằng sau mình có thể trưng bày một cái ờ, dòng sản phẩm gì đó tranh hoặc là một cái ờ, câu đối ở đây hay là một cái lời uh, huấn thụy của gia đình để lại nó cũng tương đối là phù hợp đó, thì chúng ta có thể tham khảo để uh, uh, có thể là có một cái ý tưởng gì đó sắp xếp cho mình một cái thư phòng đó và uh, ngoài ra thì uh, bên trong uh, đây thì có những cái sản phẩm mà tôi cũng rất là tâm đắc ví dụ như là bên trong đây có trưng bày những sản phẩm về tranh gỗ đó mình cũng làm về tranh gỗ và họ cũng làm về tranh gỗ thì mình xem là tranh gỗ của họ làm như thế nào đúng không ạ và trên đây là người ta uh, mô phỏng một cái tác phẩm gọi là tác phẩm tùng hạc đây, mô phỏng uh, tranh tùng hạc rất là đẹp đúng không ạ đây tranh tùng hạc họ họ đục là như này uh, quý vị thưởng thức xem có khác với lại tranh tùng hạc ở bên mình không ngoài ra thì có những cái tác phẩm uh, bình phong nói về những cái phong cảnh của trung quốc cũng rất là đẹp đó cũng là một ý tưởng rất là hay và đặc biệt là những cái sản phẩm này đều được làm bằng gỗ tử đàn và những cái tác phẩm này như này thì cái uh, giá trị nó hoàn hảo và nó sẽ cực kỳ lớn bởi vì gỗ tử đàn như ban đầu chúng tôi phân tích là nó không có những cái mặt gỗ lớn và người ta bắt buộc phải ghép vào và với cái kỹ thuật ghép hoàn hảo không để lộ những cái đường chỉ như này thì phải nói là kỹ thuật của họ đạt được đến mức ờ, rất là cao đó, ờ, đây cũng là một cái bức tranh đục kênh bong nữa quý vị nhìn thấy là một cái bức tranh phong cảnh này à, có một cái cây cầu bắc qua và có rất nhiều những cái thiếu nữ đứng ở đây để vui chơi rồi ở bên đây là có một cái uh, uh, lầu uh, một cái một cái lầu để để những người đến chơi có thể là uống trà rồi đánh đàn rồi đánh cờ ở bên đây đó, và có những cái đường đi người ta đục ở rích rắc và kênh bong khá là đẹp rất hoàn hảo có rất nhiều những cái phong quý vị ạ đây là cái bình phong đó, người ta làm nhiều những cái bình phong như này đây cái bức tranh vừa nãy tôi nói đó là có một cây cầu bắc qua một cái dòng sông đó, có một cây tùng nó treo ra bên ngoài như này đó, đi sang bên đây là một cái gờ đá và có rất nhiều những cái cái đường rích rắc để đi sang đến một cái uh, đài một cái lầu ở bên đây để ngồi uh, uống nước uống trà nó, nó tạo nên một cái khung cảnh rất là thú vị và đặc biệt là trên tranh của Trung Quốc thì người ta lại có rất nhiều những cái phần gọi là thi họa hòa lẫn vào với nhau thì trên đây là một cái bài thơ của ai đó người ta chép vào hoặc là một cái điển tích gì đấy người ta chép vào đây đó đó là một trong những cái đặc thù rất là đặc biệt của tranh gỗ Trung Quốc đó, và đây là một cái uh, vọng gác nhìn như này nó rất là nhỏ nhưng mà cái này nó nặng đến 6 tấn quý vị nhé thì để biết được là cái gỗ tử đàn nó là một trong những cái dòng gỗ rất là chắc rất là nặng và nó uh, rất là là là là Ờ, đặc biệt bởi vì là cái số tuổi năm nó phát triển nó rất là chậm cho nên là cái chất lượng gỗ của nó sẽ rất là tốt nó không giống như những cái dòng gỗ của Nam Phi các cái chi tiết người ta làm nên rất là tinh xảo à, những cái này là những cái chúng ta cùng xem để cùng học hỏi và biết đâu à, một người nào đó một quý vị nào đó mà có tâm huyết có đủ cái tiềm lực thì biết đâu chúng ta có thể dựng lên những cái mô hình những cái uh, thời kỳ rất là rực rỡ của Việt Nam thì sao đúng không? Thời Trần, thời Lý ờ, đó là những cái thời kỳ mà rực rỡ nhất của uh, xã hội phong kiến Việt Nam ngày xưa uh, thì chúng ta có thể dựng được lên thì sao? Đó cũng là một cái uh, câu hỏi được đặt ra. Đúng không? Đây là những cái đầu đao người ta làm rất là tinh xảo, rất là uh, kỹ lưỡng. Uh, từng cái đầu viên ngói cũng, cũng được đục chạm rất là sắc nét. Với những cái dòng tiếng Anh ở đây uh, đây là những cái dòng ờ, gỗ tử đàn bằng cái kỹ thuật đục chạm rất là, là tinh xảo đấy quý vị ạ và những cái ờ, tranh gỗ cũng như là những cái sản phẩm nó vô cùng đặc biệt và tinh tế như này thì không có lý do gì chúng ta lại không tìm hiểu và học hỏi uh, của Trung Quốc cả đúng không ạ và trên đây thì là một cái clip tôi giới thiệu với quý vị về uh, thứ nhất là vợ chồng nhà đường tăng và thứ hai là cái sản phẩm họ làm ra đạt được cái độ tinh xảo có thể nói là tốt nhất hoàn hảo nhất và đó cũng là những cái bài học mà những người làm thợ giống như chúng tôi cần học hỏi cần trao dồi và chúng ta sẽ cùng uh, hấp thu những cái uh, kỹ thuật điêu luyện như vậy để làm sao có thể nâng cao uh, kỹ thuật và áp dụng vào những cái sản phẩm tinh tế để Việt Nam chúng ta tiến tới cũng sẽ phải có những cái uh, nơi có những cái bảo tàng tư nhân độc đáo và mang đậm cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.